sư trợ thủ cấu rỉa và khôi phục đây con này mình cũng mới mua thôi chứ chưa nè em là thấy không thấy hỗ trợ chỉ có mới mấy phép thôi cũng mới mua thôi chứ chả có chơi lâu gì cả thấy tướng này được thì chơi thử hiện tại thì mình đang chơi cái này trên uh, máy tính bằng phần phần mềm nóc à, chúng ta sẽ test thử tướng này như thế nào nha mọi người ừ. bản ngọc á hả à mới mình mới cấp 7 bản ngọc thì uh, chứ giờ dùng đại dùng đùa dài viên ngọc mà game mới cho có hình như một viên cộng sát thương phép cấp 1 rồi tím thì được ờ, một viên máu hồi máu gì đó nói chung là có cũng như không nhưng mà thà có hơn không chơi thử thôi à, ok Cái thằng nào cũng dành với mít vậy Ok Kêu thì nó còn ba kêu Kêu thứ nhất Đặt một cái dùng 7 làm chậm à, sát thương phép liên tục cái thứ hai thì trưởng đó Đó. Xong. Ngon. Nói chung là thằng nó bị khùng. Nè. Lên giết cái thằng ngay chỗ này luôn nè, nó đang ăn con này nè. Đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó. trời ơi đặt cái bẫy hit engine thôi 5 điểm rồi nó chết rồi ngon lành mình hiện tại dùng kêu bằng chuột kêu bằng phím số mình mình đặt bằng phím số nhưng mà thường mình lướt bằng chuột thì hiện tại phím số mình chơi cũng chưa quen hai điểm à thơm mày này là gì bọn nó không biết đọc đọc rút là chết hay sao này nó hiểu ai anh tiêu anh tiêu con này giống như là cái kiểu mà con nào bị dính uh, dính mấy cái điểm này thì nó sẽ rút độc rút độc nó nổ kiểu như vậy rồi xong hai con đó bị bị hai con boss bị đang bị dí kìa ok ô vai à, chúng ta thử ăn rồng thôi thôi thôi thôi, thôi quên ăn rồng chưa nói đâu những cái đam này là ăn rồng không nói nè 5 điểm bật luôn nè bật đẹp quá rồi thôi mình vô mình ăn uh, nó vừa xanh cái đi cứ hit in run thôi đợt cụ lỡ ăn không được con rừng này thì đỡ quê thì phải là ăn con rừng khác thôi đúng không đỡ quê thì ăn con rừng khác nó đỡ quê mình có phép hỗ trợ mà mình dùng thôi đấy mình ăn không được con con lu này thì mình xuống ăn con lu ê đù chúng nó đang đánh nhau dưới kìa xuống hỗ trợ liền lấy dài chạy cho lẹ đúng rồi rồi đúng rồi 5 điểm bật luôn anh tiêu nó Ồ, con này mạnh như điên Rồi cấp độ 7 ăn rồng thử cả nhà Ơ à, Rồng nó không có tính là điểm ờ, Điểm ờ, Điểm nhúng độc hả ta Kệ mà không tính điểm nhúng độc thì ta cũng chơi Rồi anh tiêu Ngon Rồi bây giờ thì cấp độ 7 với độ chưa có ngọc nhà gì hết thì cấp độ 7 ok rồi cấp độ 7 chưa ngọc ngài hết ăn rồng cũng cảm tạm ổn thì chút mốt mình sẽ test thấy uh, uh, hơn cấp độ dưới cấp độ 7 chút là cấp độ 5 6 gì đó test thử mình cứ test thử rồi mình chơi thôi à, bây giờ là quần, quần nát cái khu rừng này luôn tao có phép trợ được chưa a à, đủ cả ớt luôn giờ này luôn à, giờ là mình bá rồi mình mồi 11 không rồi bá rồi nên là giờ thì mình có việc đi giết người thôi chứ mình không làm gì khác ngoài đó chứ bạn đi đánh trụ của mình đúng không một mình mình cân hai bạn luôn bật phát hỗ trợ lên mà chạy rồi rồi đó kêu của mình có hồi máu nha hồi máu cho đồng đội nha nói chung là trợ thủ ở chỗ là cái kêu hai kêu ba đó có hồi máu cho đồng đội nó được gọi là trợ thủ là vậy nhưng khi kêu này quét trúng địch đó, thì địch mất máu cái số 2 nè còn quét trúng người quét trúng bồ á thì bồ được hồi máu còn anh tiêu á là khi khi mà đánh á thì nó sẽ hồi máu cho những con ở trong cái vùng anh tiêu đồng minh á hiện tại thì mình cũng chơi lần này con con này lần đầu tiên cho nên á, là nhìn cũng không kịp thì các bạn ngồi các bạn có thể nhìn thì con này nó đặc biệt đặc biệt ờ, mình mua con này là tại vì sao tại vì nghe nói nó dễ chơi dễ trúng thưởng mà lại rẻ tiền hiện tại đang mua trong ờ, shop ờ, với giá ruby thì chỉ còn có 270 còn nếu ờ, mà mua bằng tiền hình như còn có 8.000 hay nhiêu đang giảm giá này 8.800 gì đó giảm giá nên dễ chơi dễ trúng thưởng thì cứ chơi thôi đâu có mình mày hết bung biết biết biết biết biết hết engine đúng không đâu phải có mình mày biết hết engine ngay cả con trâu cũng vậy đó đấy đặt cái dòng số này cứ chạy vòng vòng cái dòng thôi bây giờ mình đang mình đang xanh mà mình mười bốn không mình xanh mà mình nóc mới thì mình phải sợ nó mình cứ chạy vòng vòng cái dòng của mình thôi đấy à. rồi xong luôn mấy thằng bò đập trụ đập nhà luôn Đây MVP luôn sát thương lên tướng 36,5% sát thương cánh chịu 24,9% dàn cài 6k8 Ok không Đó thấy không Ngon lành Cấp 7 công được 740 đến kinh nghiệm Thắng đầu Thắng đầu Ok Rồi Rồi Chúng ta tạm dừng ở đây à... Ờ, các bạn ờ, đón xem những video clip khác để ờ, xem tất thử nhân tướng khác như thế nào nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn.